Ok, hello xin chào mọi người. Thì uh, video clip ngày hôm nay thì mình uh, hôm nay thì mình sẽ không chia sẻ gì cả. Thì bình thường thì mình uh, thường làm các cái video chia sẻ về các cái bài hát uh, trên mạng ha. Thì hôm nay thì uh, mình sẽ không chia sẻ bài hát nào cả. Mình uh, làm video này thì mình muốn thông báo tới mọi người cái vấn đề là thì uh, như các bạn cũng uh, biết á, thì trong thời gian vừa rồi thì Việt Nam mình cũng như trên toàn thế giới thì đang bị một cái dịch bệnh cũng khá là nghiêm trọng ha ừ, thì cũng vì dịch bệnh đó cho nên là mình uh, các cái lớp guitar offline của mình thì hiện tại mình đang uh, tạm ngưng uh, mình chuyển sang học online hết đó thì uh, mình làm video này thì mình cũng uh, muốn thông báo tới mọi người là mình uh, hôm nay thì đấy mình uh, đi đầu tư camera này micro này đó thì để mình uh, để mình dạy online cho nên là mình muốn thông báo với tất cả mọi người là mình uh, có dạy online á thì bạn nào mà có nhu cầu muốn học guitar online thì học về các cái ờ, guitar cơ bản cũng như nâng cao về guitar mà muốn học online thì liên hệ với mình liên hệ với mình qua Facebook hoặc là số điện thoại đó, Facebook của mình thì đây hoặc là số điện thoại thì lát nữa mình sẽ để ở dưới đó thì ờ, như các bạn cũng đã thấy thì mình ờ, đầu tư camera này micro này thì nó cũng chưa có phải là tuyệt đối lắm đâu nhưng mà chất lượng ờ, âm thanh hình ảnh như này thì mình nghĩ là nó cũng khá là đủ để mình có thể truyền tải được ờ, những cái kiến thức và những cái mình chia sẻ được những cái gì về guitar à, mình có thể truyền tải được hết cho các bạn ha các bạn có thể thông qua và nhìn và hiểu đó thì uh, mình xin nhắc lại là bạn nào mà muốn uh, uh, học online thì uh, liên hệ với mình nha và nhân tiện thì mình cũng uh, muốn nói là sắp tới thì mình cũng uh, có dự định là mình muốn làm một vài cái uh, live stream á đây như các bạn thấy mình đang có một cái khung mình muốn làm một vài cái live stream để mình chia sẻ về guitar thôi kiểu anh em ngồi chém gió về guitar thôi talk show guitar thì uh, để mình uh, nói về những cái vấn đề về kiểu như là uh, ngày xưa mình tập đàn như thế nào hoặc là mình chia sẻ cho các bạn cái cách nó tự tập như thế nào cho nó hiệu quả chẳng hạn hoặc là các bạn có câu hỏi nào mà muốn hỏi mình thì cứ gửi cho mình thì có thời gian thì mình sẽ trả lời mình sẽ làm mình sẽ lọc ra mình sẽ làm một cái live stream để chia sẻ hết cho tất cả mọi người đó thì bạn nào mà cảm thấy như là uh, thích với cái uh, dự định này của mình thì uh, đừng quên uh, follow kênh của mình supply kênh của mình kênh guitar tiếng tôm đó subscribe dùm mình để có thể theo dõi được các cái ờ, video clip và các cái live stream của mình ha ok thì uh, clip này thì mình chỉ muốn nói vậy thôi mình sẽ tạm dừng cái clip ở đây này nha cảm ơn mọi người chào tất cả mọi người nhé ok bye